Tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 13 tháng 3 năm 2021, tức ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021 âm lịch. Tuổi Tý đang tìm được niềm vui trong vận trình tình cảm khi mà nhận được khá nhiều những lời tỏ tình từ người khác phái. Có điều mọi thứ đến quá nhanh khiến con giáp này cảm thấy hơi ngỡ ngàng, bản mệnh chưa tìm được cách để có thể tìm ra đâu là người thực sự phù hợp với mình. Tam hợp quý nhân sẽ giúp con giáp này phần nào cho chuyện này, hãy lắng nghe tiếng gọi trái tim mình mà không bỏ lỡ nhân duyên. Thương quan giáng họa, những nỗ lực trước đó không đem lại hiệu quả như mong muốn nên người tuổi Tý có phần buông xuôi, không muốn tiếp tục cố gắng nữa, dễ vì thế mà hiệu quả công việc giảm sút. Bên cạnh đó, tình hình sức khỏe của bản mệnh không được tốt lắm, chức năng của dạ dày và tỳ vị không ổn định, chỉ cần nhịn ăn một bữa hay thức khuya là đã thấy có dấu hiệu đau dạ dày rồi. Chính vì thế nên con giáp này sinh hoạt điều độ, chăm lo nhiều hơn tới thân thể của mình thì hơn. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ thân, tị. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Sửu Chính ấn mang đến cho người tuổi Sửu thêm nhiều động lực để có thể phát triển tốt hơn trên con đường công danh sự nghiệp. Con giáp này biết cách để mình trở nên nổi bật hơn trong mắt cấp trên, để cấp trên trao thêm cho nhiều cơ hội hơn thổi sinh xuất cho Kim, bản mệnh đang gặp phải nhiều khó khăn trong chuyện tình cảm. Tuổi Sửu chưa biết làm thế nào để có thể khiến cho người ấy gật đầu ưng thuận, trở thành một nửa của mình. Các cặp vợ chồng tuổi này cần phải bình tĩnh để không mắc sai lầm khi cả hai cùng đang trong cơn nóng giận đến bắt đũa còn có lúc xô nhau, vì thế chuyện con giáp này và người ấy mâu thuẫn cũng không có quá gì là lạ lùng đôi lúc chúng ta cần phải bình tĩnh và nhún nhường nhau một chút nhé. Trái lại, vận trình tài lộc trong ngày không tệ, nguồn thu nhập có khả năng tăng cao, đem đến cho bản mệnh cuộc sống thoải mái dùng dình tiền tiêu. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, tị, mão. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Cục diện tương xung khiến cho đường tình duyên của tuổi dần gặp nhiều trở ngại, dường như mối quan hệ giữa con giáp này và người ấy trở nên càng ngày càng tệ hại, càng muốn giải thích thì lại càng gây thêm hiểu lầm sâu sắc. Lúc này bản mệnh nên để đôi bên có khoảng không gian riêng tư để bình tĩnh suy xét lại mọi việc. Thiên tài mang đến cho con giáp này nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Người tuổi dần không cần phải cố gắng quá mức về việc tìm kiếm tài lộc, sẽ có người sẵn lòng giúp đỡ, mang đến cho cơ hội để kiếm tiền.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 Tuổi thìn đang gặp nhiều may mắn nhờ có tam hợp cục ở bên, vận trình tình duyên vượng sắc, đường công danh cũng thăng hoa như ý, con giáp này thực sự đang ở trong vận đỏ. Chuyện tình cảm đôi lứa đang trên đà tăng tiến, người ấy đã dần đón ờ, nhận bản mệnh, hãy kiên trì và thể hiện sự chân thành của mình nhiều hơn nữa. Thiên ấn không phải là điểm báo xấu bởi nó thể hiện sự thăng tiến trong thời gian này khi mà tuổi thìn biết cách sử dụng sự linh hoạt, sáng tạo của mình để giải quyết những vấn đề còn đang tồn động con giáp này luôn tự tin với cách làm việc cũng như xử lý rắc rối của mình. Tuy nhiên, để tiến xa hơn nữa trên con đường công danh thì đòi hỏi bản mệnh phải có sự kiên nhẫn và tư duy sáng tạo, đổi mới. Về phương diện tài lộc không đáng lo, con giáp này vừa được đánh giá cao ở khả năng kiếm tiền, lại vừa được ngưỡng mộ ở cách quản lý tài chính thông minh. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ Tị thân nhị hợp, đây là điểm báo cho thấy vận trình tình cảm của người tuổi tị đang đạt được những bước tiến rõ rệt. Con giáp này sẽ cần phải cân nhắc để xem có đồng ý với lời đề nghị tiến xa hơn của đối phương không đấy. Các cặp đôi yêu nhau có sự kết hợp ăn ý đến khó tin. Thiên quan xuất hiện, nguy cơ con giáp này bị tiểu nhân hãm hại là rất lớn, công việc vốn đang suôn sẻ lại gặp phải đủ thứ rắc rối, tuổi tỵ cũng đôi phần chán nản khi mà công sức mình bỏ ra không được đền đáp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 Đường công danh sự nghiệp của tuổi mùi hôm nay đang có cơ hội tốt để thể hiện mình. Trinh Ấn không những cho con giáp này thêm dũng khí, thêm động lực mà còn tạo ra thời cơ thích hợp để bản mệnh chứ không phải ai khác trở thành người nổi bật. Có điều chuyện tình cảm lại chẳng được thuận lợi như thế. Người độc thân chưa tìm được người tâm đầu ý hợp với mình nhưng lại chẳng biết làm thế nào để đối phó với sự thúc ép của gia đình. Người tuổi mùi có thể sẽ cảm thấy đơn độc trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc nhưng đừng quá lo lắng vì sẽ có người nhìn thấy được vẻ đẹp tâm hồn của bản mệnh.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 Tỷ Kiên đang thúc đẩy sự nghiệp của người tuổi thân tăng tiến lên nhanh chóng khi con giáp này biết được mục tiêu của mình ở đâu, thế mạnh của mình là gì, quyết chiến đấu đến cùng để có được thứ mình mong muốn. Thần may mắn đang đứng về phía bản mệnh, chẳng những công danh vượng mà cả tài lộc cũng sung túc kim khí khởi vượng, việc kiếm tiền của con giáp này trở nên dễ dàng hơn gấp nhiều lần. Tuổi thân có thể sẽ bất ngờ khi tài lộc uôn uôn kéo về nhà mình, đừng dễ dàng từ bỏ bất cứ cơ hội nào mình có thể có được. Tiền bạc sẽ giúp bản mệnh thấy yên tâm hơn trong những thử thách sau này. Vận trình tình cảm trong ngày tương đối hài hòa, trải qua ít nhiều sóng gió thì các cặp đôi cũng dần có sự thấu hiểu và cảm thông nhau hơn. Tuy nhiên, con giáp này và người ấy nên dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia nếu không muốn mối quan hệ sẽ dần nguội lạnh theo thời gian. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ Thìn, Tý. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Dậu Dậu thân tương hội, người tuổi dậu sẽ không còn phải lo lắng mỗi khi người thân thúc giục về chuyện tình cảm nữa. Con giáp này đã tìm thấy một nửa của mình, có những cảm xúc chẳng thể nói rõ thành lời và bản mệnh mong muốn người ấy có thể hiểu được lòng mình. Hãy mạnh dạn bày tỏ bằng hành động nếu không thể dùng lời nói để nói hết. Đừng ngại thể hiện tình yêu của mình, kiếp tài ngáng trở, tiền bạc không giữ được trong tay khi mà tuổi dậu chẳng hề tiếc tay mua sắm mọi thứ cho người thân của mình. Con giáp này nên hạn chế một chút, cân nhắc kỹ về thu nhập của mình nhé. Vận trình công việc của bản mệnh trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng, làm việc gì cũng được thuận lợi. Công việc hiện tại đem lại nguồn cảm hứng lớn, giúp con giáp này liên tục gặt hái được những thành công vang dội. Song bận rộn đến đâu thì tuổi dậu cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ Tị, Sửu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Tam hội cục nâng đỡ tuổi tuất có một ngày tràn đầy may mắn, có giam này đang sống trong hạnh phúc ngập tràn bên người mình yêu, cảm xúc chẳng thể che giấu được và hài lòng với những gì mình đang có. Thiên ấn sẽ mách lối chỉ đường cho bản mệnh tìm thấy được lối thoát phía cuối con đường. Những khó khăn phía trước chẳng thể cản trở được con giáp này, những thử thách dù gian nan cũng chỉ khiến bản mệnh thêm quyết tâm hơn. Hãy vững tin vào chính bản thân mình, kiên trì với lựa chọn của bản thân. Sau những khó khăn, người tuổi tuất sẽ thấy mình trưởng thành lên rất nhiều.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 Cục diện tương hại sẽ khiến cho gia đình của tuổi hợi xuất hiện những vết sạn nứt. Con giáp này không biết phải làm thế nào để có thể xử lý được những vấn đề bất ngờ phát sinh ngoài ý muốn. Mặc dù mọi người đều có ý muốn làm hòa nhưng chỉ được ít phút là lại đâu vào đó, bất đồng ý kiến là chuyện như cầm bữa. Dường như đôi bên không thể nào tìm được tiếng nói chung để tất cả cùng hòa hợp. May mắn là thực thần xuất hiện mang tới tia sáng trong ngày hôm nay cho người tuổi hợi khi mà chuyện làm ăn kinh doanh của bản mệnh sẽ tiến triển khá tốt, lợi nhuận thu về cũng lớn hơn, tiền bạc dồi dào. Vận trình sự nghiệp diễn ra ổn định, khoảng thời gian nỗ lực không ngừng nghỉ của con giáp này được ghi nhận và trả công bằng cơ hội thăng quan tiến chức. Bản mệnh bắt đầu nghĩ tới việc mở rộng quy mô làm ăn, nhưng cần tham khảo ý kiến của những người đi trước để đưa ra quyết định sáng suốt. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, xỉu,